kỳ nóng luôn á nóng dễ mà em nhiệt độ à, tầm à, phải à, bảy tám mươi độ rồi bạn You from Indonesia? Muslim? Yeah. Dạ. Muslim? Ờ, Vietnam. Vietnam. Bye bye. Good. Good. Good. Good. đi lon Mình đã đi lon rồi bạn chúng ta đã bay lo rồi ở dưới đây là ở dưới đất người ta chuẩn bị dọn đồ đi nữa các bạn máy quạt máy bay rồi nọ Bà chúng ta sẽ nhìn thấy cổng We are going to see over there everybody's name, Queen of Hatshepsut đây sẽ những cái lăn tròn nè this temple is carved in the mountain, not built. Carved in the mountain, not built. Temple Queen Cái này hay các bạn. Có một lần ông thuyết trình một lần thuyết trình là ông tắt lửa. Ông tắt lửa các bạn. Là nó không bay lên nữa. Đấy, thấy không? Khi nào ông mặc lửa là ông mặc lửa cái này lên Hả? Ông mặc lửa là nó bay lên. Chúng ta đã bay lên trên trên trên vòng trời. mình cái ổng mình nè thấy chưa nó to lắm mẹ ơi cái cái cầu này phải cao trăm mét đó đây là những cái cầu chuẩn bị hạ xuống à, hạ xuống cánh đồng nha bạn cái này điều khiển được uh, điều khiển được cái gì quên nữa cái hướng bay đây là thung lũng quý vị vua nữa bạn thung lũng quý vị vua bay trên cao nữa bạn thấy không Thôi ơi, bay lên nhanh bên kia đi bay nhanh dữ vậy Bên kia bay không thiết trình luôn Bên mình bay thiết trình này cái này chuẩn mày nó hạ xuống nhìn téo rồi, nhìn nó hạ xuống cái đồng rồi Nhìn đẹp không? Oh. Đây là những cái lồng bằng mây Đây là bằng mây rồi Dây rất là chắc chắn Ở đây là cái đệm đây là nhìn những con đường ờ, ở bên Ai Cập những cái thung lũng rất bị vua bạn nhìn thấy những cái lỗ chỗ lỗ chỗ đó thấy chưa nhìn đã không đó bạn thấy mộ Tutankhamun rồi Ramses này nọ kìa bạn thấy chưa đây là toàn cảnh họ thung lũng các vị vua cho bạn xem đó không ai review cho bạn xem đâu đó bạn thấy chưa không có người việt nào mà họ ờ, này quay cho bạn xem á người trên tàu của mình à, không các bạn ở trên cầu đi được nhiều người lắm đây bạn thấy sao bạn bạn ờ, thấy ờ, không gian ờ, trên cao của Ai Cập nãy không? Không gian ở trên cao của Ai Cập nhìn xuống thung lũng các vị vua đó. Trời ơi, nhìn nó đã đẹp bạn, đây rất là nhiều người sợ các bạn. Đây. Sau lưng mình là caramel. <laughs> caramel đang đứng chụp hình rồi sống ảo cái kiểu <laughs> đó lên đây tôi khí cậu cho bạn coi kìa đây đây kênh cái cầu lên cho bạn coi đó camera đang đứng không quay màn hình rồi bạn mình quay cho bạn coi cái lưng thôi chứ không có quay cho coi mặt nha các bạn à, ờ. đang sống ảo rất là nhiệt tình bên chống mặt các bạn sợ sợ độ cao không dám quay nữa không quay nữa bạn mình phải tự quay cho bạn xem đó đây không khí bạn thấy không khí cho không khí sông ninh cho đây là dòng sông ninh bay cao lên dòng sông ninh nó đổ ra tới kia luôn các bạn thấy không dọc đó là thung lũng các vị vua các bạn không thung lũng cái vua là xây dọc sông ninh nha nhìn xuống dưới nè chống mặt luôn chống mặt xỉu chết luôn sợ độ cao như mình là nhìn là muốn, muốn té xuống hả ghê quá <laughs> nhìn ghê mà hiện tại mình đang ở độ cao là 550 mét là nửa cái số rồi các bạn ờ, Queen of Hatshepsut and the back there are tombs inside the mountain you see that's tombs inside that's the tombs everybody Valley of the King Valley of the king. Đó, còn cảnh Golden rồi bạn thấy không? Meters, everybody. Mm. Everybody must be 300 meters. والبيوت والبيت اللي هو كله نخل ده ده بيت البعث الالمانيه واللي وراه ده اللي هو مدينه العملاق اه اوه اوه جاي Can you say Can you say uh, hello okay, Việt Nam? Okay. Xin chào. Xin chào Việt Nam. Việt Nam. À, bạn thích ăn ăn phở? À, ờ, uh, uh, uh, I like phở. Phở. Xin chào các bạn, mình cảm ơn. Xin cảm ơn. <laughs> Ôi, nó chẳng biết người Việt quá trời luôn ạ. Mới, mới, mới. Mới. Like love, mới. Ờ, numbers, what? hai ba bốn rồi là bốn thôi các bạn đây là những người ở Indonesia mà dạ, dạ, Indonesia yeah dạ. phải đó you I, I, love you or uh, I love forget yeah, đó là thích Việt Nam mà ờ, ăn phở bún chả rồi biết là nhiều hơn em ơi đẹp quá em ơi đẹp quá em ơi đẹp quá bạn đó khen caramel đẹp đúng không bạn ồ oh, cảm ơn ok cảm ơn xin chào bạn dạ. đây các bạn ôi trời ơi các bạn ơi đó các bạn thấy không đó mình bởi vì mình nổi tiếng các bạn phải không thì ai biết phải không <laughs> ok bạn nói chung là chuẩn bị mình uh, kết thúc và hạ cánh xuống rồi nói chung là cảm ơn các bạn xem video giờ phút này nha nên thứ hai nhấn đăng ký kênh và like nữa và <laughs> mình sẽ review tiếp những thứ hay hơn hấp dẫn hơn ở tại ai cập này các bạn còn nhiều thứ hay ho hay ho hơn hấp dẫn hơn rất là nhiều Bây giờ với bị hải cảnh xuống rồi đó đây là không gian ba quát của Ai Cập rất là đẹp à, tốn 5 triệu lên đây đi đúng uh, như là được nửa tiếng à. <laughs> nói chung không có không có kênh nào mà review chi tiết như mình đâu các bạn đó con ngựa đang chạy rồi con la chạy sau lưng các bạn nhìn nó cười không con ngựa đang chạy rồi con la chạy sau lưng uhm. ngay trên đầu mình luôn bên kia người ta vẫn đang làm đang ngủ ăn này nọ nó tôi hoạch lúa cuộc sống khá là yên bình luôn lạ ở trên núi kia là thấy lạ luôn là tụi con đi vô kia là thấy lạ luôn cái này quay ở dưới ở dưới không điều khiển được cái cái độ cao của cái cái cái khinh khí cầu luôn á là khi nào hạ xuống thời điểm nào luôn hồi xưa là đốt những cái cọng lên sau lúc mà nó muốn hạ xuống là tắt xong rồi nó hạ đại xuống sông xuống thì nó chết người nhiều lắm hồi xưa là chết người bên uh, đi khi cái cầu rất nhiều cái tai nạn mà cái cầu nó còn nhiều hơn tai nạn máy bay luôn mà bạn hiểu rồi đó nhưng mà cái này rất là là là là, là, là an toàn tại khi cầu này rất là công nghiệp dạng như là bơm công nghiệp và có đồ lái đó ở đây đang đi thoát lú bạn thấy không đó ừ, đông không rồi mình biết tiếp theo hướng mình đậu là chỗ nào rồi chuẩn bị là nó, nó hạ ngay chỗ cái đồng lúa đang thu hoạch kìa bạn mình biết cách điều khiển rồi lúc mà nó ông muốn nó nó hạ chỗ nào đó là ống bơm ông bơm cho nó bay bay bay lên chút xíu xong cái đầu nó nó ông dừng lại là nó hạ xuống đó nó hạ xuống là tà tà mà nó chưa đúng chỗ này cỏ nè nó chưa hạ được thì ông lại bơm luôn đó thấy không ông bơm cái nữa giờ nó bay thêm chút xíu nữa sau cái ông lại dừng nó lại tà tà tà hạ xuống là hướng ông hướng hướng ông muốn là chúng